Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Minh Hằng Official Thì hôm nay mình sẽ quay một video rất chi là vui luôn Là mình sẽ gọi chúng nó đến để nhà mình ấy Thì mình sẽ bảo chúng nó chơi trò chơi chính là đánh bài và quét nhựa nồi ấy Thì mình thấy đây là một trò chơi rất hay mà ngày xưa mình cũng đã được chơi rồi ấy Thì hôm nay thì mình sẽ quay cho chúng nó chơi thử xem có vui không nhá um, thì bây giờ thì mình sẽ đi gọi mấy đứa trẻ con làng mình đến để chơi ở nhà mình ấy uh, ok hy vọng là các bạn theo theo dõi video này của mình và đặc biệt là nếu mà các bạn thích video này của mình thì đừng quên là nhớ like share đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé và đặc biệt đó chính là nhấn vào chuông thông báo để xem những video tiếp theo của mình nha cảm ơn các bạn bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu nào Hi và các bạn có thể nhìn thấy là đây chính là um, hậu trường của mình uh, đây chính là cái tấm thảm này kia là cái nhọn nồi tí nữa thì mình sẽ gọi chúng nó đến ừ, sơ sơ thế thôi còn đây chính là bộ bài mà mình vừa mua xong bộ bài này mình mua là 10.000 một bộ ok bài rất chi là mới luôn hôm nay cho chúng nó chơi bẹt ga luôn ok bây giờ thì mình sẽ đi gọi chúng nó đến nhá ok các bạn ơi bây giờ thì mình đã gọi được chúng nó lên rồi nhá bây giờ thì mình sẽ cho chúng nó vào ngồi luôn trong chiếu nhá ok đứa thứ nhất Su su vào đi Ngồi xuống đi con, ngồi xuống đi Hello xin chào tất cả mọi người Ừ, ngồi xuống đi Vào đi hỏi Tôi, chị Kiên, chào anh em nha Hello xin chào tất cả mọi người Ok, ba đứa này sẽ chơi trước nha Mình sẽ quay nó chơi trước và bán thứ hai thì mình sẽ vào ngồi với chúng nó nha Ok các bạn, bây giờ mình sẽ quay cho các bạn xem nó chơi nhá à, Ok, thì bây giờ mình sẽ phổ biến luật chơi cho chúng nó nhá Đứa nào nhất thì sẽ là uh, sẽ quét nhỏ nồi cho đứa bé Còn đứa nhì thì sẽ chia bài, ok chưa? Rồi Ba đứa ok chưa? Ok Ok Ok, okay like, like nào Like Ok chưa? Ok nhá Ok, bây giờ thì mình sẽ quay cho chúng nó chơi nhá Nào bắt đầu chơi bài đi Bác ơi à Ai bọn này ghê đấy Biết tính điểm chứ Căng căng căng Đếm từ 1 đến 5 Đếm từ 1 đến 5 thì mở ra nhá Ok 1, 2, 3, 4, 5 ngửa Đứa nào nhất 6 ờ, Trường 3 Xếp với trường bằng nhau Sao 6 Su su nhất à Su su nhất em với đi với trường bằng nhau hai đứa hai đứa bằng nhau à số bốn sáu à, ok các bạn ơi thì mình đã tìm ra được một thằng bé nhé đó chính là thằng này nha thằng này bét này ok su bây giờ sẽ bôi vào chú tít đi quét vào đấy như thế nào quét một phát thôi quét một phát thôi đúng kiểu nhau luôn Sướng không? Suzu phát biểu cảm nghĩ lần đầu được quét sướng không? Có sướng không con? Có Có sướng à? Có thích sướng nữa không? Có Ok, bây giờ chúng ta sẽ làm ván hai nhá Ok, ván hai bắt đầu nào Chia đây Trộn đều lên nào, trộn đều lên Vào Đếm từ 1 đến 5 thì mở tay nhá 1, 2, 3, 4, 5 Ok, đứa nào? 4, 6, nhất rồi Đứa nào vết? Su Su Mình có 8 rô, Su Su có 7 rô Ok, Su Su lại vết Thằng này vừa được quệt xong Nào, từ từ, quẹt từ từ nào, từ từ nào Ok, quẹt đây quẹt một phát thôi nhá, nào <laughs> Sướng không con? Cá con hiểu cảm nghĩ sướng không quá sướng luôn quá sướng luôn còn mỗi thằng này là chưa bị quên <laughs> ok bàn thứ ba nào trên nào một hai ba bốn năm ok là bài ai nhất ai nhất su su ô hai thằng này lại cái kiểu lẫn phiên ra giờ nào su su quẹt thằng này đi quẹt chú quẹt một phát thôi quẹt đây làm ăn mèo luôn nào tiếp tục thằng này mãi không bị à thằng này được ấy được ấy Đếm từ 1 đến 5 nhá 1 2 3 4 5 Lật Mình người Mình ai nước Mình người Mình bẩn nước Trường bét À thằng này bị rồi <laughs> Cháu người Cuối cùng gì là này đã Cháu người Cháu người Cháu người Nào quyệt chú Trường đi Quyệt chú Trường 10 nước thì sẽ được quyệt hai phát nhá Quyệt hai ngón tay luôn hai ngón tay Đấy quyệt hai ngón tay đấy nào cười vào mặt chú dương nào đâu đâu đâu người vẫn sướng không thằng này đang mắc vậy lắm này quá dương dương không có tiếp tục nào tiếp tục nào ok bắt đầu từ từ nào từ từ nào ngửa vào đây để mình xem nào Ngửa vâng, ngửa vâng, ngửa vâng, vào đây để chị xem từng đứa một nào Ok, để xem của Suzu nào Được Nào, bắt đầu chuẩn bị lật nhá Lật Bốn Mình bỏ đi Bốn Tí có hai con rô, Su không có rô, Su biết Ờ, ok, thế là trường nhất Trường Quệt đây từ từ nào từ từ nào đâu nào nào từ từ từ từ tôi chết rồi rất xuống các bạn ai biết nhỉ su su ôi su lại lấy bét à con cứ phải biết thế mặt su su đang bị đen rồi đấy sướng không khói sướng không có khói không bị phát nào nhỉ mới bị có một phát khói nào tiếp tục Dạ 9 5 16 9 Trường mét <laughs> Rồi Su quệt mà đứng ở cơ quệt mạnh à Ngồi mà lên nào, ngồi mà lên 1 2 Lướt nào, lướt nào Ôi Bốn ngón Nào, cho ngửa mặt lên <laughs> Thằng này nó đang rất là mãn nguyện đấy <laughs> Chúng nó đang bắt đầu chia các bạn ạ Mặt mình vẫn chưa thấy mặt đứa nào đen thực sự cả Nào ngửa bài lên nào Ok 10 Thôi phát này su su đai rồi su su ạ Hai Game mình mới nước <laughs> mười nước nào tính hai thằng 10 kia tính đi xem thằng nào nhất. Nhất, ti có 8 rô, trường có 4 rô. Ok, trường nhì su su bét. Nào tít làm hai hai lần đúng không? Một ờ một hai lần. Rồi, quên như thế hai lần. Suzu quay mặt lại đây con xem nào ờ. Suzu quay mặt lại đây rồi Tít quệt Quệt chán nó Đấy Thôi được rồi hai lần thế là được hai ngón tay là được rồi Ok tiếp tục ván tiếp theo Suzu bét rồi con ạ hai điểm Tám Mình một Trường bét bơi nha Nào, Trường nhìn mặt thẳng, Ôi, nhìn thẳng mặt vào ống kính nào Hỏi thế 2,000 years later 15 phút đã trôi qua các bạn ạ à. Mặt từ nào dưới cũng đẹp xí ai nhất tít tít được vô chứ có ba rô ok tít quẹt văn trường vô <laughs> trường nhìn thẳng vào đây du <laughs> du quay mặt cô xem nào <laughs>

clip của mình á cảm thấy rất là vui luôn ý như kiểu là mình được trở về tuổi thơ ngày xưa ấy ngày xưa thì bọn mình cũng chơi mấy cái trò này ấy, nhưng mà là chơi với mấy anh ấy thì nó kiểu mấy anh quét hết vào mặt mình luôn ấy tại <laughs> nhìn vui lắm uh, ok nếu các bạn thích video này của mình thì đừng quên là nhớ like share đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá và đặc biệt là nhấn vào chuông thông báo để xem những video tiếp theo của mình nhá mình chắc chắn là ở quê thì mình sẽ quay được rất nhiều video cho các bạn xem đấy và các bạn đừng bỏ lỡ video nào nhá cảm ơn các bạn xin chào và hẹn gặp lại